là cái gì vậy à, thầy à, thấy là trong à, hội đáp và thường thường trong những câu hỏi của các Phật tử mà thầy đi giảng ở à, chỗ này chỗ kia đó thì có một cái có một cái điều mà hầu như Phật tử không có không có phân biệt được thì à, đó chính là hai cái ờ, cái hướng tu tập cái à, một cái hướng tu tập á, là rèn luyện để trở thành và một cái hướng tu tập á, là à, buông hết để trở về thành ra ở đây mình thấy là có có hai sự khác biệt ở ở giữa cái à, sự tu hành để trở thành và tu hành để trở về à, chị, chị nghe chừng đó không là mình đã thấy à, khác nhau rồi phải không đa phần á, là những cái phương pháp tu á, đều là à, rèn luyện để trở thành thì uh, trong cái những cái phương pháp tu mà rèn luyện để trở thành đó, thì luôn luôn là họ uh, đưa ra một cái mục đích để đạt tới mà phần lớn là những cái mục đích đạt tới đó là ở tương lai thì uh, cái, cái cái sự tu tập hay là cái sự rèn luyện để trở thành đó là mình thấy là là một điều tất yếu bởi vì khi mình sống trong đời sống đó, là có rất nhiều cái cái điều mà mình cần phải à, trải qua một cái thời gian để trở thành thí dụ mình học anh văn thì à, mới đi học thì phải qua lớp 1, lớp 2 cho đến khi mình học à, ra trường chẳng hạn thành ra là đó là một cái quá trình rèn luyện để trở thành hay là mình học bất kỳ cái cái gì ở trên đời á cũng đều là có một cái quá trình rèn luyện để trở thành do đó mình thấy là trong đời sống thì rèn đường để trở thành là một điều tất yếu do đó mà khi à, nghe nói rằng là bây giờ mình phải buông hết để mình à, trở về với thực tại trở về với chính mình á thì mình thấy à, có vẻ giống như mâu thuẫn nhau à, nhưng mà tất nhiên là những mâu thuẫn rồi nhưng mà cái mâu thuẫn này đó là mình phải uh, thấy ra bởi vì nếu mình không thấy ra đó thì mình sẽ uh, phân vân nghi hoặc nếu mà mình tu mà mình cứ trở về rồi thì uh, đời sống như thế nào rồi kế hoạch tương lai làm <laughs> sao thì nhiều người đặt ra câu hỏi đó đó hình như là ở đâu dạng ở đâu cũng đều có cái đặt ra câu hỏi đó hoặc là thỉnh thoảng có nhiều người vẫn đặt câu hỏi đó ở trên mạng thành ra thầy thấy là cần phải phân biệt rõ cái ờ, cái cái, cái sự khác biệt đó và có thể là dung hòa được hai cái cái này được hay không bởi vì cái thực tế đời sống thì vẫn là à, phải rèn luyện để trở thành nhưng mà nếu như mình à, trong cái rèn luyện để trở thành mà mình xác định cái rèn luyện để trở thành đó tức là à, trong đời sống tục tế đó thì điều đó là mình thấy là rất cần thiết rồi đó bất kỳ một cái gì cũng đều phải qua tại qua một thời, thời gian để để trở thành cả mình à, bắt đầu à, học nấu ăn cho đến khi mình học à, nấu ăn là thành thành tài à, hay là mình đi học à, từ khi mới đi học cho đến khi à, đỗ đạt chẳng hạn vậy tức là cái nào cũng trên trên trên đời này đó học bất kỳ một cái môn gì dù là dễ hay khó thì thời gian là chỉ có ờ, ngắn hay dài thôi cho luôn luôn là phải trải qua một cái quá trình rèn luyện để trở thành đó. thì cái tính chất của cái ờ, cái tu tập mà rèn luyện để trở thành đó, thì thường là à, như thầy thường hay nói đó tức là nó gồm có những cái điều là phải à, phải tích cực phải à, liên tục miên mật tức là liên tục á miên mật miên uh, ờ, liên tục uh, không gián đoạn á đó là gọi là miên mật rồi mình phải à, à, tức là cái nó là nỗ lực nữa. rồi à, liên tục nữa. rồi mình phải à, theo dõi cái cái, cái cái cái môn hay là theo dõi cái cái điều mà mình à, mình à, rèn luyện nữa. À, và mình cần phải à, ghi nhớ cái cái phương pháp hay là phải đi, đi theo đúng cái phương pháp để mà đi đến cái mục đích thì à, cái điều đó là hoàn toàn đúng cho nên những cái trong cái trong cái phương pháp tu tập để mà trở thành á, thì nó có cái à, tích cực miên mật rồi tìm kiếm đối tượng theo dõi đối tượng ghi nhận đối tượng thì cái đó là là trong cái à, phương pháp hay là trong cái hướng tu tập để trở thành đó, thì lại cần có những yếu tố đó à, chúng ta thấy rằng là trong ờ, trong tu tập đó, hầu hết những cái phương pháp tu tập những cái pháp môn tu tập những cái phương tiện tu tập thì đều là à, có cái hướng là trở thành và vì vậy cho nên đó, khi mà người ta nói đến đạo Phật nói đến tu hành thì luôn là người ta nghĩ rằng là mình phải tu tập rèn luyện để trở thành hồi xưa khi thầy à, vào tu cũng vậy mình cứ nghĩ là mình sẽ à, bước từng cái bước bước thang này đi đến bước thang khác để mà trở thành chẳng hạn như là trở thành bậc thánh hay là trở thành phật hay là trở thành bồ tát gì đó thì luôn luôn là mình có cái à, cái lập trình để mà trở thành à, và khi mà mình đã à, khởi lên một cái ý muốn khởi lên một cái lập trình để để mà rèn luyện để trở thành thì à, nó lại rơi vào một cái tình trạng là tức là có sinh có diệt có có tạo nhân và quả và có tạo ra thời gian và chắc chắn bất kỳ một cái môn rèn luyện nào đều cũng phải trải qua gian lao đau khổ cả thành ra đó mình mà nếu mà mình nhìn thật kỹ thì mình sẽ thấy rằng là trong cái sự tu tập hay là rèn luyện để mà trở thành đó thì là có cái sinh tử có à, sầu bi khổ ưu não cho nên đó là ở, ờ, trên phương diện mà rốt ráo đó thì thì thấy rằng là nếu mà mình chỉ đi theo cái cái cái con đường mà rèn luyện để trở thành không á thì nó chính là luân hồi sinh tử nếu mà mình sống giả sử như mình sống ờ, một cái thời gian nó dài rất là nhiều kiếp cho mình không có chết đi thì mình sẽ ví dụ như mình rèn luyện được cái này mai mốt là mình phải bỏ rồi mình phải rèn luyện cái khác rồi mai mốt phải bỏ để, để rèn luyện cái khác nữa là cứ như vậy mà mình cứ ờ, cứ cứ bỏ đi rồi rèn luyện cái tiếp bỏ đi rèn luyện cái tiếp ví dụ như hồi đầu á mình ờ, mình luyện đi xe đạp được rồi sau có xe Honda là mình phải ờ, phải biết phải bỏ <laughs> cái cái, cái, cái để xe đạp đi để mà mình luyện cái tập đi xe Honda sau có xe hơi là mình lại lại bỏ cái cái cái lái Honda đi để mà mình tập cái lái xe hơi thành đó là à, nếu như mà mình cứ sống dài dài đó thì có thể là kiếp này à, cũng phải là kiếp này mà một thời gian mình làm bác sĩ mà hồi chán rồi á rồi sẽ đổi qua kỹ sư kỹ sư <laughs> chán rồi cái bắt đầu đổi qua cái khác đó. thì à, và như vậy á, có đôi lúc á, là nó lại đi một cái vòng tròn tức là nó trở lại nó trở lại ban đầu hoặc là một hoặc là trở lại cái tương tự ban đầu cho nên là cái đó gọi là vẫn là rơi vào sinh tự luân hồi mà đức phật ngài à, ngài à, mô tả cái à, cái quá trình đó đó là vẫn vẫn là tạo thành ngũ uẩn vẫn tạo thành cái thập nhị nhân duyên mà mà như vậy á tức là tức là vẫn tạo ra cái bản ngã tức là ví dụ như cái người này á là khi kia không không đi học thì cái bạn ngạ của người đó là thấy rằng là mình mù chữ à, nhưng mà khi mình học lên được lớp 10 thì tự nhiên là mình có cái bạn ngạ lớp 10 <laughs> mình học lên tới uh, à, cự nhân thì mình có cái bạn ngạ cử nhân thì nó luôn luôn hệ trợ thành á thì nó cái bạn ngạ cũng là trợ thành và cái bạn ngạ đó nó vẫn cứ là lớn lên nhưng mà bởi vì trong đời sống thì à, thì rèn luyện để trở thành phần là tất yếu cho nên mình cũng không thể bỏ đi được thì đức phật ngài là dạy à, tứ niệm xứ mà dạy tứ niệm xứ tức là trở về với thân sò tâm pháp tại đây và bây giờ đang đi thì chỉ biết đi thôi đang ngồi thì chỉ biết ngồi thôi đang ăn thì chỉ biết ăn thôi trong thấy thì chị thấy thôi trong nghe thì chị nghe thôi à, thì thì cái đó là trở về thành cái hướng tu này nó lại khác thì uh, những cái điều mà từ, từ trước đến nay mà thầy uh, hướng dẫn tu tập á, thì thầy rất ít nói về cái tu tập rèn luyện để trở thành mà thầy chỉ nói đến cái uh, tu tập theo cái hướng là trở trở về trở về đấy tức là buông tất cả những cái à, tham vọng để trở thành à, buông tất cả mọi ý đồ của bạn ngã à, để chỉ còn là trở về tròn vẹn nhận ra cái đang là thôi thì đó chính là cái tinh thần của cái kinh kính tứ niệm xứ đó là cái tinh thần của thiền uh, vipassana trong ờ, trong cái cách rèn luyện để trở thành á, thì thường là cần phải có nỗ lực để trở thành trong khi đó trở về đó thì phải buông hết mọi nỗ lực thì mới trở về <laughs> thành ra là nó nó luôn gần như là ngược nhau nên đức phật ngài nói là cái ờ, cái cung đường mà cung đường giác ngộ giải thoát á, là nghịch lưu nghịch lưu tức là cái dòng đời đó cái dòng đời thì nó chạy chạy xiết như thế này nhưng mà cái người tu là như là đi ngược lại thì luôn luôn là người ta cái, cái dòng cái, cái dòng này được uh, mô tả như là một cái cái dòng bọc lưu bọc lưu tức là một cái dòng nước chảy xiết xiết luôn luôn là cuồng cuồng cuồng cuồng này gọi là bọc lưu thì á à, có một lần có người hỏi đức phật là bạch đức thế tôn á làm thế nào mà ngài thoát khỏi bậc lưu thì thì đức phật ngài nói là à, không bước tới không dừng lại như lai thoát khỏi bậc lưu à. bước tới tức là tức là mình đi cứ rèn luyện để trở thành đó nếu mình cứ rèn luyện để trở thành thì nó cứ trở thành rồi trở thành rồi trở thành hoài à, cho nên đó, nó bị cuốn trôi đi thì à, cái người kia hỏi lại là bạch đức thế tôn tại sao lại là không không không bước tới không dừng lại ờ, thoát khỏi bọc lưu thì đức phật ngài trả lời là bởi vì nếu như lai bước tới thì sẽ bị cuốn trôi mà như uh, dừng lại thì sẽ bị uh, chìm đắm à, nếu mình dừng lại thì sẽ bị chìm đắm mà nếu mình uh, bước tới thì sẽ bị cuốn trôi thành ra cái cái phân vân nghi hoặc của rất nhiều người phật tử mà khi hỏi đến cái, cái chuyện là dừng lại và bước tới đó nhưng mà trở về với chính mình á thì nó không phải là dừng lại mà cũng không phải là bước tới cái trở về với chính mình tại đây về bây giờ thì à, nó thoát ra khỏi cả hai cái đó tức là không bước tới mà không dừng lại cái bước tới tức là rèn luyện để trở thành mà dừng lại tức là mình dừng lại thì cũng là buông xuống đó nhưng mà buông xuống nhưng mà lại là kẹt vào cái hiện tại này cho nên đó, Đức Phật Ngài nói là không bị à, chìm đắm trong quá khứ không bị chìm đắm trong tương lai nhưng mà cũng không bị chìm đắm cả trong hiện tại như vậy trở về với hiện tại không phải là để trở về và nắm bắt hiện tại bởi vì thực ra hiện tại thì nó luôn luôn trôi chảy cho nên mình không thể nắm bắt được nhưng mà khi trở về với hiện tại thì là thấy pháp luôn trôi chảy như nó là vì vậy mà không bám víu không bám víu vào quá khứ không bám víu vào tương lai mà cũng không bám víu vào hiện tại mà chị thấy hiện tại như nó đang là thôi à. thì như vậy á, thì mình thấy là để thoát khỏi được luân hồi sinh tử thì mình chỉ cần là trở về tròn vẹn tích thức thấy cái à, thực tài thân thọ tâm pháp như nó đang là thôi trở về với chính mình thấy mình như mình đang là thôi chứ không không không phải là cũng không dừng lại mà cũng không bước tới thế nên mình phải hiểu uh, rõ cái cái cái trở về này trở về không phải là dừng lại mà trở về cũng không phải là bước tới nhưng mà khi mình khi mình uh, tròn vẹn thấy pháp như pháp đang là thì lúc đó đó là gọi là tùy duyên phùng pháp đó